hello mọi người hôm nay mình đi câu uh, ờ, Ikada hôm nay là ngày tập sự thứ hai mình đi với Nam Tôn và Khải Hoàng và ba người khách ở Trung Quốc đối tác của bên mình lần thứ hai đi câu Ikada hy vọng là tổ sẽ đãi cô sẽ thương Ủa nó xả bên kia mà anh má bột, bột đúng chua luôn á giống chào ha à. ngồi của chùm cá cháp để lo nhé, yeah chùm cá cháp luôn <laughs> Cần UL của mình câu Ikeda cũng được nha các bạn Lên con cá đầu tiên Mấy anh Trung Quốc lên cái cái màu đen nó nhảy á cá nó đang ăn vào

bự quá con này bự hơn con nãy nhưng mà à. ốm hơn con nãy chụp hình chụp hình cá nó đang thóp thóp rồi bạn nhìn cái đầu cần đó vô má cái cái cần này nó cấn kìa à. ủa máy này nó không xả trời đâu có đâu à nè đâu có xả gì đâu mà không bự lắm. Không bự lắm. Ủa, má vậy mà không bự. <laughs> Ê, cá này cái màu kỳ ờ, giống cá Nhật quá ha Má con này phải Con này phải đái luôn chứ không bự Không bự lắm Sống <laughs> đến thiệt chứ Không mèo Ừ Giờ sao? Cột dèo hả? Cái bột này, bột đen này cá bự ăn ha Mà cái cá cái dòng sọc sọc nè Cá giống Nhật nè Ê! Nhảy ba Từ từ từ Kẹp. Có kẹp không? <laughs> chết tôi luôn á nhảy cái chết tôi luôn á nhảy theo luôn á anh, anh cho miệng cá <coughs> gán làm sâu vô mấy ông kia hạ họng rồi à con này đã quá ký nhưng mà cái giống con này giống giống chắp kiểu giống chắp nhật á còn em là chấp nhiều này. không con ừ. em là ừ. chấp gù con này là con sâu biển phải không mọi người nghe nói đụng vào nó là ngứa lắm à vô ui da đụng nó tuột rác luôn anh quay xong rồi buông ra nó rồi rút xuống rồi buông ra ngon á đúng cái lỗ đó còn không còn dèo không sỏ chung quên mang cái bộ dèo theo dèo của anh chắc dèo mấy chục con luôn á cái cái dèo nó lớn vô mép à không lớn rớt nguyên sâu mới buồn con cá nhỏ nó nó gần rách hàm luôn rồi cá chém hả anh mú hả

đâu má dính lộ <laughs> xuống rất liền nhiêu nhỏ qua lỗ đi tập trung đánh lỗ đi nhỏ nhiều cũ <coughs> dữ trời chiếu chiều rồi à.